Giang Mỹ Nhân Việt tên Phương, người bạc phận, người sướng như bà Hoàng. Trong về viết, có rất nhiều ngôi sao trùng tên, nhưng sự nghiệp lẫn cuộc sống của họ lại mỗi người một ngã. Cùng một cái tên nhưng nhiều số phận, có người thì hạnh phúc, viên mãn, có người thành công rực rỡ nhưng cũng có người lại gặp sóng gió triền miên. Mặc dù gây ra nhiều tranh cãi, nhưng tôi không thể phủ nhận Nhã Phương là mỹ nhân thành công nhất trong danh sách này. Sự nghiệp của bà xã Trường Giang ngày càng lên như diều gặp gió. Không chỉ ở mảng điện ảnh mà còn là phim truyền hình. Sau khi càng quét hàng loạt phim giờ vàng của VTV, mới đây Nhã Phương khiến khán giả gật gù khen ngợi bởi vai diễn ngổ ngáo trong cây táo nở hoa. Bên cạnh chăm chỉ xuất hiện trên màn ảnh nhỏ, Cô còn tham gia nhiều dự án điện ảnh. Vừa mới tham gia song song chưa được bao lâu, người đẹp đã lại đóng vai nữ chính trong 1990. Nhã Phương là minh chứng sống cho câu nói gái một con trong mòn con mắt. Dù đã trải qua một lần sinh nở, nhưng nữ diễn viên vẫn xinh đẹp, quyến rũ và nhan sắc ngày càng mặn mà, thăng hạng. Cuộc sống hôn nhân của Nhã Phương thì viên mãn, hạnh phúc khỏi cần nói rồi. Cô lúc nào cũng được ông xã trưởng Giang chăm sóc, cưng chiều hết mực. Chẳng thế mà nam MC từng tuyên bố, vợ tôi sướng nhất quận Phú Nhuận. Tôi nghĩ chẳng riêng gì quận Phú Nhuận đâu, mà có khi sướng nhất cái Sài Gòn này ấy chứ. Bảo sao mà nữ diễn viên cứ ngày càng xinh đẹp, trẻ trung, nhuận sắc ra như thế. Lê Phương Diễn viên Lê Phương cũng hạnh phúc không kém với tổ ấm viên mãn cùng ông xã Trung Kiên. Mới đây, cặp đôi đã kỷ niệm 5 năm gắn bó bên nhau với hai nhóc tỳ cực kỳ dễ thương. Sau những ồn ào, đổ vỡ của cuộc hôn nhân đầu với Quách Ngọc Ngoan, cuối cùng Lê Phương cũng có gia đình ấm êm của mình. Không chỉ hôn nhân viên mãn mà sự nghiệp của nữ diễn viên cũng vô cùng ổn định, sau bộ phim truyền hình đình đám gạo nếp gạo tẻ, cô tiếp tục tham gia thương con cá rô đồng. Bên cạnh đó, nhan sắc của nữ diễn viên cũng ngày càng thăng hạng. Nhìn ngoại hình trẻ trung, rạng rỡ của Lê Phương, chẳng ai nghĩ cô đã U40. Lan Phương Trong số những mỹ nhân của VTV, Lan Phương có lẽ là một trong những người mà tôi mê nhất. Nữ diễn viên không chỉ xinh đẹp mà còn có một nét cá tính sắc sảo, cực kỳ thu hút. Bảo sao mà cô liên tục được giao cho vai quan trọng trong những bộ phim đình đám của Đại Quốc dân, như cả một đời ẩn quán, nàng dâu order, hay cả bơm tấn 400 tỷ bú già. Sắp tới, Lan Phương sẽ tiếp tục tham gia bộ phim Giờ vàng của VFC là Thương Ngày Nắng về với vai diễn Vân Khánh, cực kỳ hứa hẹn. Cùng với sự nghiệp thăng hoa, nhan sắc của nữ diễn viên cũng ngày một thăng hạng. Cũng giống như Nhã Phương, dù đã là mẹ một con nhưng Lan Phương càng ngày càng xinh đẹp, đầm thắm, quyến rũ. Hiện, cô đang có cuộc sống viên mãn bên chồng Tây và con gái xinh như thiên thần. Mai Phương Không may mắn như những người đồng nghiệp khác, dù nổi tiếng từ sớm nhưng cố diễn viên Mai Phương lại chưa có vai diễn ghi dấu tên tuổi giúp cô trở thành sao hạng à trộm về biết. Cứ như vậy, Mai Phương âm thầm hoạt động nghệ thuật và cống hiến cho khán giả suốt nhiều năm. Quách Thu Phương Sau hơn 20 năm vắng bóng, nghệ sĩ Quách Thu Phương bất ngờ tái xuất với vai phụ trong Đừng bắt em phải quên, và sau đó là bộ phim Quốc dân hương vì tình thân Mặc dù chỉ đảm nhận vai mờ nhạt nhưng ít ai biết rằng thời kỳ vàng son, cô từng là tuyệt sắc gia nhân, được nhiều đạo diễn săn đón, mời đóng nữ chính. Trải qua một lần đổ vỡ trong hôn nhân và một thời gian dài làm mẹ đơn thân, năm 2010, nữ diễn viên tái hôn với người chồng thứ hai, một người không hoạt động nghệ thuật nhưng rất thông cảm và thấu hiểu với công việc của cô. Giữa lúc đang ở đỉnh cao sự nghiệp, chuẩn bị được phong danh hiệu nghệ sĩ ưu tú, thì cô dừng hẳn nghiệp diễn để toàn tâm lo cho gia đình. Hiện tại, nữ diễn viên đã có thể cân bằng được cuộc sống của mình. Cô có cuộc sống bình yên và hạnh phúc bên tổ ấm của mình. Song song với công việc diễn xuất, cô còn là một huấn luyện viên yoga chuyên nghiệp. Bộ môn đã đồng hành và giúp cô chữa lành tâm trí suốt 10 năm qua một cái tên nhiều số phận. Chắc chắn là cụm từ để chỉ về các mỹ nhân trùng tên trên của về biết. Nhìn lại cuộc đời của các ngôi sao, có người khiến chúng ta vui lây, nhưng cũng có người làm khán giả cảm thấy thương cảm, xót xa. Cùng xinh đẹp, nổi tiếng do trùng tên nhưng mỗi người có một cuộc đời khác biệt.